lạnh lùng truyền hơi ấm cùng nhau có tiếng ai thầm bước cho chúng mình nào nào nhớ những hôm toàn hồng ta hẹn hò sóng chơi em quá ngây thơ dài anh thì mới lên mười ta lên vùng đồi cao đầy hoa lá vàng tươi hai trái cây còn sống hai đứa mình chia đôi vẫn thầm tìm kiếm trong mơ những phút xưa em đêm theo dòng đời buông xuôi ta cách xa nhau rồi hơn mười mấy năm trời ôi khung trời tuổi thơ cùng bóng dáng người xưa mãi mãi không còn nữa trong nhịp đời chơi lần môi em chưa hôn ai cho thật gần Tình chân mong manh như lá mê xanh Ngơ ngác rơi nhanh Thu sang heo may cho bóng cây lạnh đây Người cho em nghe câu nhớ thương từng ngày Những ngày được chờ Chờ trong vu vơ Trong mắt người làn mây yêu thương vương trong hồn em người mang cho em nghi môi hôn ngọt mềm tình cho tim em rung những đêm lạnh lùng từng chiều cùng người về trong mưa bay nghe thương nhớ tràn đầy lên môi mắt thân gầy trưng vương hôm nay mây vẫn răng đầy trời công viên năm xưa hoa vẫn rơi tuyệt vời bóng người mịt mùng từng hàng mê rung rung trong cơn gió lạnh lùng trong nắng ngại ngùng nắng vẫn vương nhẹ gót chân chứng vương vắng xa anh dần mùa thu đã qua một lần chợt nghe băng khoang lá rơi bóng cây lạnh đây người cho em nghe câu nhớ thương từng ngày những ngày đợi chờ chờ chồng vu vơ trong mắt ngây thơ tràn đầy lên môi mắt thật cười trưng vương hôm nay mây vẫn sáng đầy trời công viên năm xưa hoa vẫn rơi tuyên vời bóng người mịt mùng từng hàng mẹ rung rung trong cơn gió lạnh lùng trong nắng hạnh chưa hôn ai cho thật gần tình chân mong manh như lá mê xanh ngơ ngác rơi nhanh thu sang heo may cho bóng cây lạnh đây người cho em nghe câu nhớ thương từng ngày nhưng ngày được chờ chờ trong vu vơ trong mắt ngây thơ trương làn mây yêu thương vương trong hồn em người mang cho em nghi môi hôn ngọt mềm tình cho tim em rung những đêm lạnh lùng từng chiều cùng người về trong mưa bay nghe thương nhớ tràn đầy lên môi mắt thân gầy Trưng vương hôm nay mây vẫn sáng đầy trời Công viên năm xưa hoa vẫn rơi tuyệt vời Bóng người mịt mùng từng hàng mê rung rung Trong cơn gió lạnh lùng Trong nắng ngại ngùng Nắng vẫn vương nhẹ gót chân Trưng vương vắng xa anh dần Mùa thu đã qua một lần Chợt nghe băng khoăn Thu heo may cho cho bóng cây lạnh người em nghe câu nhớ thương từng ngày, ngày chờ, chờ chồng vu vơ trong mắt người xưa hoa vẫn rơi tuyên vời bóng người mịt mùng từng ngang mẹ rung rung trong cơn gió lạnh lùng trong nắng ngại ngùng nắng vẫn vương nhẹ gói